Huấn ơi, em làm rơi 20 triệu, thầy giả em đi. Đây, giả mày này. Em ờ, em đừng có rơi người đánh mất. Nhá. Dạ. Còn cái gì? à, Nguyễn My I'm dead